Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ quay video uh, dọc tuyến đường DT741 khu vực mà trung tâm huyện Đồng Phú nha cả nhà Nói chung dọc tuyến đường uh, này thì dọc một đoạn thôi Còn mình uh, sẽ tập trung vào quay uh, tiết số 4 nha Để các nhà đầu tư hiện tại đầu tư ở đây á Người ta sẽ nắm được cái thông tin Và hiện tại bất động sản tại thị trường Đồng Phú uh, đang có chiều hướng giảm mạnh nha cả nhà thực tế hiện tại là đang giảm 50 phần trăm tức là những lô mà một tí thì bây giờ tầm khoảng 500 hoặc là 600 triệu thôi hoặc là có thể là thấp hơn tùy theo cái uh, dòng tiền mà cái người chủ đất á, người ta muốn uh, bán nhanh hay bán chậm thì tại vì bán uh, với cái giá thấp như vậy thì mới có người ôm vào chứ còn hiện tại bây giờ cũng không uh, giảm mà hai ba trăm thì cũng không có người ôm tức là những uh, nhà đầu tư mà hiện tại đang có dòng tiền á, người ta cũng không không ôm tại vì người ta muốn bắt đáy mà thời điểm bây giờ là thời điểm mà rất nhiều nhà đầu tư muốn bắt đáy còn à, phần ngược lại là những nhà đầu tư mà ôm trước kia à, do dòng tiền ờ, không xử lý được cho nên là bắt buộc phải bán lỗ các chạm sâu như cả nhà và đây là những hình ảnh ở khu vực trung tâm huyện Đồng Phú thì đó mình đi dạo một vòng ở chợ này cả nhà nhé cái chợ một vòng của chợ Đồng Phú này sau đó là chúng ta sẽ đi vào tuyến số 4 nha như cả nhà thấy thì à, nếu như mà ai trước kia mua đất ở khu vực này đang mua đất mà ở khu vực mà mà mà, mà chợ này á thì bây giờ chúng ta cũng có thể là buôn bán kinh doanh tốt rồi cả nhà có thể là buôn bán kinh doanh tốt rồi nha đó, cả nhà thấy ạ thì uh, những ngày trước thì uh, à, tầng mới xuống đầu 2020 tầng xuống á hoặc là 2018 sớm hơn nữa thì uh, thời gian đó là tầm nhìn của toàn khác như thế nha tầm nhìn của toàn 2018 xuống đây thì giống như là nông thôn à, không có tiềm năng để đầu tư thì tính ra thì đó là sai lầm của toàn thì nếu mà toàn muốn à, toàn biết uh, sớm toàn, toàn, toàn, toàn đầu tư sớm thì 2018 thì chỉ có 400 triệu thôi mà có hỗ trợ với ngân hàng một nửa hoặc là hỗ trợ với ngân hàng hai trăm rưỡi luôn á mình chỉ còn thanh toán 100 triệu hay là 50 triệu là có một lô đất rồi ở khu vực đảo yến á khu vực mà phân lô chỗ đảo yến á cả nhà nhưng mà tại vì tầm nhìn của mình còn kém quá so với bây giờ thì tầm nhìn đã khác xa rồi cả nhà thì trải qua nhiều giai đoạn cũng như là trải qua nhiều cái uh, sự mà gọi là tự mình đánh giá thấp ở khu vực á cho nên là bây giờ nó tầm nhìn nó còn khác rồi chứ, hồi đó là cứ nghĩ là vùng nông thôn nhưng bây giờ phát triển cực kỳ và đất bất động sản nó còn tăng gọi là gấp cả chục lần lần rồi ở đây là S88 nha cả nhà cái vị trí này đang mới làm khu vực này là ngay chợ luôn cho nên là cái tầm nhìn của mình nó cũng rất là quan trọng cả nha mình không có tầm nhìn thì à, chắc chắn là sẽ rất là khó để mà thành công ở khu vực này vô chợ cho nên là mình sợ vướng xe vướng xe nha cả nhà không đi được cho nên là mình ra ngoài đi vẽ ngược lại tầm nhìn nó quyết định rất là nhiều bên cạnh tầm nhìn thì à, nó còn có nhiều yếu tố khác giống như là kinh nghiệm à, kinh nghiệm cũng như là thực chiến đầu tư bất động sản là mình phải à, có thực chiến chứ không thể nào nó khót được giống như uh, thời gian vừa rồi từ 2020 mà toàn lên thị trường bất động sản ở Đồng Phú đặc biệt là khu vực mà bám theo quy hoạch Bicamac thì mình học hỏi được rất là nhiều từ những anh chị cũng như là cá mập ở ờ, khắp nơi khắp mọi miền đất nước vào đây khắp mọi miền đất nước vào đây nha cả nhà cái này là mình chia sẻ thực luôn cả nhà khắp mọi miền đất nước thì à, vào đây đầu tư và cách cách đầu tư của họ cũng khác xa với uh, cách đầu tư của những uh, những những uh, người mà làm công ty tức là những cái người mà đầu tư ít thật là uh, chưa bao giờ làm phân khúc mà đầu tư vào khu công nghiệp tức là bám theo khu công nghiệp tại vì đầu tư vào bám theo khu công nghiệp này rất là là là là, là hay đón đầu và thông tin mình phải đi trước thì khi mình uh, khi mình vào thị trường ờ, bám theo quy hoạch như thế này thì mình nắm được một số kiến thức ví dụ như là muốn đầu tư ờ, như thế này thì chúng ta phải nắm được cái thông tin gọi là sóng sóng thông tin tức là mình phải biết được cái thông tin trước mình trước biết được quy hoạch trước rồi sau đó chúng ta mới ờ, tính tới cái việc là sóng hạ tầng sóng hạ tầng là lúc này là đã triển khai rồi đã triển khai rồi nha cả nhà lúc này đã lúc này đã triển khai rồi thì triển khai là triển khai những gì triển khai là những cái uh, con đường hay là cái quy hoạch mà chúng ta đang bám theo đó là bắt đầu triển khai hoặc là đang triển khai làm thì toàn đi khai 2020 thì lúc này là bắt đầu quy hoạch bắt đầu các mốc tức là các các cột mốc của các tiếng đó, 1234 á thì từ 2020 và cái mốc đó thì à, toàn theo lúc đầu toàn theo thì toàn cũng đâu biết gì tại vì trước giờ toàn làm cho công ty và toàn chuyên bán đất ở khu vực mà đông dân cư có đầy đủ cái tiện ích trường trạm à, à rồi bệnh viện rồi nói chung là khu đông dân cư đó, ví dụ ví dụ cụ thể ví dụ như là khu vực ờ, trên Bình Dương đó là khu vực Mỹ Phước 3 Mỹ Phước 4 hoặc là Mỹ Phước 1 2 rồi khu vực Tân Yên còn làm cho công ty thì bán theo dự án 1 trên 500 thì nó cũng có đầy đủ các tiện ích mua đầu tư đó như vậy thì giữa cái ờ, phân khúc mà toàn làm thời gian mà làm ở công ty cũng như là làm ở Bình Dương chưa có tiếp cận ở khu vực uh, bán theo khu, khu công nghiệp như thế này thì mình có thấy là khách hàng có lợi nhuận á nhưng mà cái biên độ lợi nhuận thấp hơn như cả nhà thấp hơn nhiều so với cái thời gian mà toàn lên toàn làm theo phân khúc là bám theo khu công nghiệp bám theo uh, quy hoạch như thế này mình nói thật sự là khi mà bám theo quy hoạch mà cứ mình làm theo sóng thông tin đầu tiên thì biên độ lợi nhuận cực kỳ cao và mình mình mình có một cái bước nhảy uh, rất là tốt tài sản của mình tăng lên rất là nhanh cái này mình chia sẻ thực thực tế của mình nha à, không có tính thời điểm à, à đất đang hạ giá như thế này nha cả nhà thì chính vì mà biên độ lợi nhuận cao như vậy à, bước nhảy rất rất rất rất xa như vậy thì cho nên đó là à, thị trường đồng phú hiện tại đang là cái thị trường mà giảm sâu giảm đến là 50 phần trăm 40 phần trăm đến 50 phần trăm ừ. mà lý do giảm thì chỉ có đơn giản thôi tại vì các nhà đầu tư không có ném được cái ờ, dòng tiền của mình gọi là ham ham quá tham quá cho nên nó là mới ờ, mới dính và trong đó có toàn những cái nào, cả nhà toàn cũng tham quá cho nên là cũng ôm thực sự là nó dính thì không phải có dính nhưng mà tỷ lệ ít mức độ ít như cả nhà tức là có thể đầu có thể là gồng gánh được nó có thể gồng gánh được à, trong khoảng vài tháng còn sau này thì toàn chưa biết à, hy vọng thì toàn cũng sẽ bán ra được một lô hai lô với cái giá mà phù hợp rồi thì à, hiện tại toàn đang đi vào tuyến đường liên xã tuyến đường liên xã nha cả nhà để chúng ta đi vào à, liên xã đất và chúng ta vào tuyến số 4 à, quay cho cả nhà một cái video như thế này toàn cái thói quay dài thì cái nhà xem thì cái nhà có thể là là theo dõi nha rồi sau này cái nhà ờ, yêu mến toàn thì cứ ờ, inbox cho toàn muốn mà gửi đất bán ví dụ như trên đường này mà có đất muốn bán thì cứ ờ, gọi cho toàn gửi nha gửi cái giá phù hợp nha giá mà hiện tại thị trường đang có thể giao dịch được đó. chứ còn giới cao quá thì tôi nói tầm thông báo là không có thớ nào ra được tại vì thị trường bây giờ nó đã như vậy rồi thị trường là thị trường chung của cả nước thị trường chung của cả nước như cả nhà cho nên mình không thể nào tránh được à, không biết là đi xe đi lột chỗ này không có bị sao không biết lâu rồi không đi nguy hiểm quá chắc là toàn hẹn cả nhà vào à, cái video sau đi để toàn lấy xe máy toàn đi nha cả nhà toàn lấy đi à để toàn đi qua đây thử được không hy vọng là đủ dính rồi đi à, ô tô mà sụp gầm sụp này kia cái là sót lắm cả nhà cực kỳ sót luôn rồi đây là đường liên xã đất nha quy hoạch 28 mét thì uh, trong tương lai thì sẽ được triển khai hiện tại trên đường này thì toàn cũng đang có một lô à, lô này thì à, cũng ôm vào nha cả nhà à, lô này thì cũng ôm vào à, cả nhà thấy ạ à? hiện tại thì à, toàn cũng đang uh, quay video như thế này để cho cả nhà đã cũng như là các nhà đầu tư cũ và mới tức là ai mà hiện tại muốn đầu tư ở dưới thị trường này mà muốn ờ, bắt đáy á, thì cũng có thể theo dõi được những cái hình ảnh nếu mà mua vào có những quyết định mua vào nhưng mà nói chung quy thì à, toàn rất là tin tưởng về thị trường đồng phú hiện tại giá nó bị rớt thì đúng nhưng mà rớt là rớt theo cái thị trường kinh tế chung của cả nước và nó rớt theo cái à, năm giảm sau là 40 50 trăm thì tại vì ngày xưa nó lên cao quá biên độ nhảy cao quá bước nhảy cao quá cho nên là bắt buộc thì giảm sâu 40 50 phần trăm là đúng nhưng vừa tương lai vừa chiều sâu sau này thì rất là tốt nha cả nhà không thể nào chối cãi được không thể nào cãi nha cả nhà ai đồng quan điểm thì cứ comment cho toàn nha comment cho toàn là đúng nha chính xác comment chính xác nha cả nhà vừa thực chiến để mà đầu tư ôm đất thì toàn cũng mới tức là mới hoàn toàn và thị trường ở Đồng Phú này cũng là thị trường đầu tiên nhưng mà kinh nghiệm bất động sản cũng như là sau thời gian mà trải qua như thế này thì vừa thực tế cũng như là thực tiễn thực chiến cũng khá là nhiều đặc biệt là toàn cũng đi khá là nhiều các thị trường khác nên cũng có thể là nắm được giá ở các khu vực các tỉnh và có thể phân tích được ừ, đầu tư như thế nào cũng đưa ra tầm nhìn cho một số nhà đầu tư à, có thể lựa chọn phân, phân khúc đó mà đánh cũng như để mua vào thực tế thì à, có rất nhiều nhà đầu tư họ chỉ có đầu tư xung quanh gần cái khu vực họ nhà ở tức là nhà của họ ở thôi không có đi xa cho nên tầm nhìn cũng chưa có chính xác lắm thật là họ chưa có nắm bắt được những cái, cái, cái à, tình hình ở xa lắm và cái uh, phân tích thì cũng là ở trong khu vực của, của mình thôi chứ không thể nào phân tích xa được phân tích xa thì rốt cùng mình phải đi uh, đi nhiều đi nhiều cho cả nhà rồi bây giờ toàn uh, xin phép ngừng cái video này tại đây đi toàn sẽ uh, quay một cái video thứ hai bắt đầu từ đây đi vào bên trong uh, khu công nghiệp ta đi vào bên trong tiếng số 4 thì cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm like chia sẻ và đăng ký kênh nha và tiếp tục theo dõi cái video thứ hai nha cả nhà cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào